hoa cũng liên tục à, cái màu của nó thì tuyệt vời Đấy, màu lúc mới nở nó là một cái màu tím rất đẹp Xin chào các bạn đến với Hiếu Lan TV Trong ờ, clip ngày hôm nay thì à, mình sẽ giải đáp thắc mắc của một số bạn đã hỏi mình đó là không có điều kiện chăm sóc không có thời gian tưới tưới chăm bón cho cây thì à, mãi đi làm thì lên trồng những cây gì mà nó dễ lên và lại có hoa đẹp thì trong clip này mình sẽ giải thích cho các bạn huệ tây hay còn gọi là hoa lạc kèn là một lựa chọn đây cái dòng này thì nó sống rất khỏe đặc điểm của nó sống khỏe vứt quăng vứt quật đâu đó cũng được bờ dậu bờ rào vứt chậu lười tưới lâu lâu mới tưới lần thậm chí là không tưới mà thỉnh thoảng có cơn mưa là nó cũng đã sống rồi và cứ đến mùa thì là ra hoa à, mùa hoa của cái dòng hoa huệ này là nó chỉ có trừ mùa đông rét thì nó không ra còn đâu hầu như ra quanh năm đặc điểm của cái dòng huệ này là không có thời gian chăm sóc thì cây nó sẽ cằn cỗi và khi nó bị cằn thì nó lại phân hóa mầm hoa nó lại ra lụ và ra hoa Thế nên đây là một cái lựa chọn hàng đầu dành cho những ai mà muốn trồng hoa quanh nhà Đó. Nếu không ra hoa thì chúng ta có những cái cây ờ, lạc kèn, cây huệ tây màu xanh như này cũng rất đẹp Thế còn ờ, khi đến đủ độ tuổi tức là cái củ nó to thì nó sẽ ra hoa Đó. thì chúng ta sẽ được những cái lụ này Đó. đầy các lụ bé đang lên này rất nhiều đây Đó. chúng ta sẽ được những bông hoa lạc kèn bông hoa huệ tây rất đẹp đó, để cây này nó yếu thì nó chỉ ra hai cành hoa thôi đó, những cây nó khỏe những cây này thì nó này là bốn mầm này đó, rất đẹp đó, lựa chọn số 1 dành cho những người mà yêu hoa mà không có thời gian chăm sóc nó kia lên trồng lấy cây hoa loa kèn đây cái bụi uh, loa kèn hệ tây này thì đây là cái sân chạt này mình chỉ có xếp cái gạch cho nó cho một tí đất vào đây thôi đó, vậy mà nó lên này bạn nhìn này xanh tốt không? xanh tốt còn hoa rất nhiều đây là những chùm hoa này Đó. chùm hoa rất là nhiều luôn Đó, bây giờ bốn bông liền này đây thì à, cây này thì hai bông này cái lụ mới này là nó cũng ra khoảng ba bông này đây còn các lụ khác đang hé lên này Đó. rất là đơn giản luôn xếp có mấy cái hòn gạch này không cần phải đào cái nền lên nhé đây là nền sân à, đổ xi măng rồi nhé nhấp miếng gạch cho qua tí đất vào thôi sau đó là trồng cây la tiền vào à, vậy mà cây vẫn xanh tốt chỉ có thỉnh thoảng tưới lượn thôi chứ còn thời đa phần là hít khí trời mà sống mà đẹp quá các bạn này Đó. Đó, đây là một cái chậu à, loa kèn này đây cây này là mình trồng ở chậu đây nhìn rất là buồn cười các bạn nhé nhìn này đây cái chậu à, nhìn cho các bạn xem đây cái chậu nữa chúng ta nhìn thấy là chậu này nó không có nó không có đáy đâu à nó rỗng à, mình cắt mất cái cái đáy Đấy. chỉ có để tí đất lên trên này thôi trồng vào đây rồi đây này nụ lên này nụ hoa này đấy à, bông hoa này. rất là tuyệt vời luôn đó nó dễ lên như vậy mùa này thì nó kèn đang quẹt nhưng mà đỏ khắp nơi cây mai tím mai tím hay gọi mai xanh giống này mới phát triển được độ khoảng hai ba năm trở lại đây nguồn gốc xuất xứ của dòng này thì đều từ Đà Lạt có giống mà bán ra khắp nơi trên đất nước thì à, mình cũng mua cái cây mai tím này từ à, một bạn bán à, trực tuyến ở Đà Lạt cây đấy đã trồng được 3 năm tuổi ưu điểm của dòng mai tím này thì hầu như là không có sâu bệnh và chịu hạn khô cằn rất tốt Ờ, lười tưới các thứ thì nó lại ra hoa dòng này theo chị quảng cáo thì ra hoa cách năm năm nay mới đây là mùa hoa đầu tiên của ờ, em ờ, mai tím này từ lúc mình trồng nhưng nếu là bạn nào mà không có thời gian chăm sóc thì có thể mua mai tím Đó, hoa rất đẹp và cái dòng mai này nó cũng giống như là cái mai vàng khi mà chúng ta à, ngắt cái lá này đi này Đó, thì nó lại chia ra lụ đây cái lụ này à, và cứ ờ, hết cái cành hoa ở trên thì lại lụ ở dưới lại là hoa tiếp rất hay đây đó. mà để ý nha và thì những cái ờ, lá non này nó khi nó già rồi chúng ta lại tỉa lá thì đây nhìn ngay cái nhánh này nó lại có những cái mầm những cái lụ hoa chuẩn bị ra hoa cũng liên tục à, cái màu của nó thì tuyệt vời đây màu lúc mới lỡ nó là một cái màu tím rất đẹp cái cánh nó ở ngoài đó là màu tím nhạt như cái cánh ở giữa năm vùng đó lại là màu đậm và rất đẹp lá rất là dày chịu khô hạn tốt và loại này thì nói là hầu như luôn có thể nói 100% là không thấy có sâu bệnh rất thích hợp cho những ai mà đi làm mà không thời gian chăm sóc cây cối dưới tắm à, một lựa chọn khác ngoài cái cây hoa loa kèn hoa huệ tây chúng ta có thể trồng lấy một cây mai tím rất đẹp cây mai tứ quý mai tứ quý thì khỏi phải nói rồi nó là một dòng hoa mai màu vàng thế nhưng mà nó lại là hoa quanh năm đó cây mai tứ quý nhà mình đây thì đặt tết rồi cũng đã ra một nứa hoa bây giờ tiếp tục lại nứa hoa mới đó. những chùm hoa xài đua lở đó. và cái cây này thì à, hầu như chả chăm sóc thì vứt quăng vứt quật này tự nó, nó già lá cũng không thèm tuốt luôn à, thích ra hoài ra thích lớn nào lớn mà nó cứ vẫn cứ lên rất khỏe cây trồng 35 tuổi trồng từ một cái hạt đi xin vứt quăng vứt quạt xuống đất thế là nó mọc lên cuối cùng nó lên được cái cây mà to như này đây ban đầu là đi xin cái hạt đen đen này này các bạn này sau đó là gieo xuống dưới đất gieo xuống đất và nó lên được những cái cây mai quăn như thế này đấy mai quăn này đây cây quan này nó dâm là hạt nó mọc xuống nó tự lên này này đấy, từ cây mai quan này thì à, nó đã phát triển và được cái cây mai to như này dòng mai à, tứ quý này thì à, gieo hạt khoảng một năm là đã bắt đầu ra hoa mà cứ hoa liên tục luôn cây này cao khoảng một mét tám bề ngang ờ, mét hai tám mét hai cao mét tám và rất xài. đó nếu mà những ai không thời gian chăm sóc mà muốn có những ờ, cây hoa đẹp để mà thỉnh thoảng chụp ảnh khoe lên Facebook với bạn bè kia về cây hoa lá vườn quanh nhà thì cây ờ, mai tứ quý cũng là một lựa chọn cây thiết mộc lan Đấy, một số nơi còn gọi là cây phát tài cây này thì cũng rất là ít sâu bệnh và phát triển thì cực mạnh Đó. Rồi, những cái lá nó thì à, nếu mà cho vào chậu để mà trồng để chơi thì cũng rất đẹp đây các đấy này gốc vứt quàng quật này đâu có chăm sóc như đâu đây một cái gốc này cũng chơi ra Đấy, thế nó vẫn lên à, dòng này thì cả lười tưới có mấy nó vẫn lên miễn sao là cái, gốc nó chạm được xuống đất thì cái rễ nó tự phát triển này nó tự đi tìm dinh dưỡng nó hút à. nên là không có thời gian chăm sóc không có thời gian tưới tắm thiết mộc lan là một lựa chọn tuyệt vời và đến cái mùa hoa của thiết mộc lan thì khỏi chê rồi buổi tối mà nhà nào có cây thiết mộc lan thì thơm nức cả xóm luôn mùi thơm của nó thật tuyệt vời luôn như vậy là mình đã chia sẻ với các bạn một số cái cây chúng ta lên trồng quanh nhà nếu không có điều kiện chăm sóc nếu các bạn thấy mình chia sẻ mà còn thấy thiếu và còn cần bổ sung gì thì các bạn hãy comment bình luận ở phía dưới các bạn thấy hay thì hãy nút like subscribe và chia sẻ cho Hiếu Lan TV xin chào và hẹn gặp lại